là hợp lý nhất anh chị nhé thì hôm nay thỏa theo nguyện vọng của mọi người ờ, sau hai video em làm về con Astra 2020 này để em sẽ giới thiệu với quý anh chị về cái bản ờ, xe Astra 2020 số sàn để anh chị lắm được nhất thì đầu tiên em cũng phải giới thiệu qua với bản ờ, Astra 2020 số sàn này đây là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan anh chị nhé và nó có các điểm nổi trội đó là phần tiêu thụ nhiên liệu là tiết kiệm nhất nó chỉ là thấp nhất là 4,42 lít đối với lại đường trường anh chị ạ và đường ờ, hỗn hợp thì nó rơi tầm khoảng ờ, hơn 5 lít ờ, cái điều thứ hai đó là cái phần xe này có bán kính quay vòng nhỏ nhất là 4,8 mét nó, rất là tiện khi anh chị đi vào cái đường hẹp cua và quay đầu rất là dễ dàng và cái thứ ba là xe này có đặc điểm nổi trội đó là phần khoảng sám cầm xe của chiếc xe này rất cao 170 mm đây 170 mm như là các video trước em giới thiệu ấy Khoảng sáng gầm xe nó 170mm ở Cao nhất trong phân khúc sedan Thì giúp cho anh chị là đi ở đường trường à, Đi đường khi mặt đường gồ ghề Thì nó sẽ hạn chế việc là Bao quẹt giữa mặt đường lên với cầm xe của anh chị Tiếp theo đó là cái phần à, giá bán của chiếc xe này Cũng là cái ờ, anh chị quan tâm Đó là giá nó chỉ có 375 triệu hiện tại Và đang được ờ, khuyến mại là bảo hiểm vật chất một năm Và bốc thăm trung thưởng Fuku chị, uh, phần thưởng là một chỉ vàng tới 5 chỉ vàng trong áp dụng trong tháng 3 này thôi anh chị nhé Đấy. thì giá lăn bánh của nó nếu anh chị ở tỉnh nó rơi tầm khoảng 420 triệu và nếu anh chị ở Hà Nội hoặc Sài Gòn thì nó rơi tầm khoảng uh, ờ, 445 ờ, triệu tầm khoảng đấy thôi còn anh chị muốn biết chi tiết về giá bán và chính sách tốt nhất cạnh tranh nhất thì vui lòng liên hệ với em Tuyền theo số điện thoại em để trong hotline đó ạ đây thì ờ, không nói dài dòng nữa thì em sẽ đi vào cái phần ờ, ngoại thất của chiếc xe Ngoại thất của chiếc xe này thì với bản Astra 2020 số sàn thì nó chỉ được cụm đèn pha đằng trước của nó chỉ được trang bị là đèn halogen thôi chứ không phải đèn VLED projector như là bản số tự động và không có đèn ờ, đèn led giải đèn led ban ngày như là bản số tự động anh chị nhé cái đèn sương mù này thì cũng là chỉ là bản chờ thôi chỉ có dưỡng thôi chứ không có đèn ờ, sương mù tích sẵn như là bản số tự động anh chị ạ để phân biệt tiếp theo nữa là cái phần ờ, cái ờ, mặt ca lăng này phần lưới tản nhiệt của xe này thì nó là mạ chrome còn với bản số tự động nó là mạ cái viền diềm này bằng màu đỏ anh chị nhé đó còn kiểu dáng bên ngoại thất của chiếc xe thì hoàn toàn giống nhau không khác gì cả vẫn là thiết kế dynamic siêu thế hệ mới năng động và trẻ trung hơn so với lại các mẫu xe sedan thông thường hiện nay la răng thì la răng 15 inch anh chị ạ hợp kim trông rất đẹp phanh đằng trước là phanh đĩa và phanh sau là phanh tăng trống anh chị nhé còn uh, tiếp theo là cái phần là gương này, này. gương số ờ, sàn nó sẽ không được tích hợp uh, là đèn led đó đèn nét bao rẽ đấy xi nhan bao rẽ đấy và không được uh, gương không được là uh, chỉnh điện nữa không được cặp gương chỉnh điện nữa mà vẫn là gập tay này gập cơ thôi, chỉ có phần là uh, chỉnh gương tự uh, chỉnh điện ở cái phần mặt gương thôi thì có uh, chìa khóa không phải là chìa khóa cao KOS thông minh nữa không có nút bấm như này số số tự động tiếp theo phần đuôi xe này anh chị thấy đó phần uh, anten vây cá thì ở số tự động thì đối với số sàn thì sẽ là chỉ là anten dâu thôi vẫn là kiểu truyền thống uh, đuôi nước gió như anh chị thấy ở cái video trước là số tự động nó có đuôi nước gió ở đây và tích hợp đèn led ở đuôi gió thì số sàn nó sẽ không được trang bị thêm à, cái đấy ở phụ kiện bên ngoài anh chị mua mua thì ờ, muốn lắp thêm thì là liên hệ với em Đó. cốp thì vẫn là cốp ờ, cơ thôi chứ không phải cốp chỉnh điện à, cốp điều khiển bằng khóa điện như là chiếc xe bản số tự động anh chị nhé đây và cái đèn đèn phanh cũng là đèn phanh bằng halogen thôi chứ không có giải đèn led nhưng là số tự động đâu ạ còn về thiết kế form dáng kiểu dáng thì vẫn hoàn toàn giống nhau thôi năng động trẻ trung tiếp theo đó anh chị cũng à, chú ý phần à, tiết kiệm nhiên liệu của xe đây mức tiêu hao nhiên liệu ấy. như vừa em giới thiệu này thấp nhất là 4,42 lít ở đường à, trường và trong đường kết hợp thì nó là 5,09 lít và trong đô thị là 6,22 lít anh chị ạ đây là đường đô thị đó. vào bên bên trong phần nội thất bên xe trong xe đấy ạ Đấy. Thì anh chị nhìn thấy ở phần ghế của xe Toàn bộ hàng ghế nó bằng à, ghế nỉ Chứ không phải ghế da như số tự động đâu ạ Đấy. Như được cái form mới thì nó bó sát Cảm thấy nó dễ chịu hơn Đấy. Anh chị nhìn này Đấy đây Ghế nỉ như được ôm sát người à, Vô lăng thì vô lăng à, cũng à, chỉnh nhưng mà trên vô lăng thì sẽ không được uh, tích hợp chế độ đánh tay tai nghe và cruise control như là số tự động nữa và cái màn hình đây màn hình uh, ở số sàn thì không có mà nó là chỉ là đầu CD thôi cái đề đang dưỡng chờ Đấy. điều hòa thì điều hòa chỉnh cơ chứ không phải để chỉnh tự động như số tự động nữa Đấy, chỉnh cơ à, nên giữa trong với ngoài cơ hết Đấy. xe này được trang bị là số sàn 6 cấp 5 số tiến và một số lùi anh chị nhé đấy. chìa khóa đây chìa khóa chìa khóa xe này. thì à, điều khiển xe đóng mở thôi không có cao hết Đó. Đấy, bảng bảng đồng hồ của xe em mở đây xe chạy rất êm máy uh, à, 1.2 anh chị nhé đó phần nội thất của bên trong xe này nó cũng uh, về cơ bản thôi ghế nỉ tất cả hàng ghế thứ hai nó rất là rộng thoải mái đó. ngồi rất là thoải mái anh chị ạ đó. có bệ tì tay này để nước này rộng khoang rộng lắm anh chị ạ Xe này ờ, cũng được ờ, về các tính năng an toàn của xe thì vẫn được trang bị là hai túi khí kép anh chị nhé và trang bị là phanh ABS chống bó cứng phanh và phân bổ lực phanh ờ, EBD giúp an toàn hơn cho khi lưu thông trên đường anh chị ạ. Nó cũng giống như bảo số tự động đều trang bị như vậy. Đó là những cái đặc điểm mà em giới thiệu với quý anh chị về bản số sàn mà rất nhiều anh chị muốn em quay để gửi tới quý anh chị thì hôm nay nó đã làm rồi ờ, cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi video của em và chúc quý anh chị những giây phút vui vẻ bên gia đình ạ xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị